Người đàn ông này đã trốn sau rèm cửa hơn 60 năm, trốn một mạch từ 5 tuổi đến 70 tuổi, vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra, nhưng không phải vì anh ta có siêu năng lực, mà là bởi vì anh ta có một ông bố đặc biệt. Khi cậu bé lên 5 tuổi, bố của cậu bé đột nhiên muốn chơi trốn tìm với cậu bé. Kết quả là cậu bé vừa nấp xong thì bố nhận được một cuộc điện thoại, không ngờ đợi ông ta nghe điện thoại và trở về nhà, liền quên luôn chuyện mình có một thằng con trai. Cậu bé còn tưởng bố đang giả ngốc để gài bẫy mình, giống như tên ngốc trốn bên trong không chịu ra ngoài, kết quả trốn một mạch trong 5 năm, Đến khi bố chuyển nhà rồi, cậu ta vẫn ngu ngơ đứng im tại chỗ. Sau đó ngôi nhà này có một đôi mẹ con chuyển tới, còn dẫn theo một con chó, mũi của con chó này rất thính. Lập tức ngửi thấy sau tấm rèm có người, thấy cậu bé sắp bị phát hiện, nhưng không ngờ não của hai vị chủ nhân này cũng bị chập cheng, may mà sau tấm rèm này không có trẻ con. Anh cười cái quần què gì vậy, làm con chó sủa vô ích hết nửa ngày trời, căn nhà thay chủ nhân như thay áo, nhưng thứ bất biến duy nhất chính là người đàn ông đứng sau tấm rèm. Sau này căn nhà này dần trở nên mục nát, không ai sống ở đó ngoại trừ một vài người vô gia cư thỉnh thoảng vào để sưởi ấm. Vậy mà chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua 30 năm, bỗng một ngày có chiếc xe ủi sông vào trong. Sau đó ngôi nhà bị san bằng, không ngờ ngôi nhà sập rồi, vậy mà người đàn ông kia và tấm màn vẫn còn đó. Không phải đó chứ, anh đứng lâu như vậy mà không bị khô mắt à? Nhưng bây giờ không phải vấn đề có khô mắt hay không nữa rồi, mà người đàn ông đã sống cả đời sau tấm rèm kia. Cả cuộc đời này của anh ta coi như sống vô ích rồi. Đương nhiên, mọi chuyện đều phải cảm ơn ông bố tuyệt vời của anh. Yên tâm, bố nhất định sẽ tìm thấy con, ok. Người đàn ông này lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta vào siêu thị. Nhưng mục đích mà anh ta đến đây chỉ để mua nước, bởi vì 10 năm rồi anh chưa uống nước. Mặc dù rất khát nước, nhưng anh ta vẫn yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng sản phẩm. Nước này không tinh khiết, người anh em ạ. À. Để tìm được nước tinh khiết phù hợp với khẩu vị của mình, anh ta đã phải dốc hết tâm sức. Cuối cùng sau khi uống thử 100 hãng nước lọc, anh đã nhắm trúng loại chai màu xanh. Nhìn biểu cảm hưởng thụ của anh ta, liền biết chắc loại nước này không tầm thường. Ngay sau đó người đàn ông lấy đầy u ụ một xe. Nhưng ngay khi anh ta đến quầy thu ngân chuẩn bị thanh toán, anh có cần tích điểm không? Không cần đâu. Anh có thẻ thành viên? Không có. Vậy anh có cần đăng ký thẻ thành viên không? Thôi khỏi, không mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Anh có thể đăng ký qua điện thoại tôi không cần thẻ thành viên, tôi cũng không cần tích điểm, tôi chỉ muốn mua nước thôi. A à, yêu ok. Vậy anh có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Đủ rồi, xem đến đây tôi mới hiểu lý do tại sao anh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị rồi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi siêu thị thì anh lại bị cảnh sát ngáng đường. Sao anh mua nhiều nước thế? Nước là sinh mệnh của tôi. Sinh mệnh của anh à, mời anh xuất trình giấy tờ. Tôi không mang. Anh có sống gần đây không? Tôi sống ở Kuslet. Đó là ở đâu? Địa chỉ cụ thể là gì? Để tôi miêu tả chi tiết. Giải ngân hà, trái đất, Nga, nhóm phụ đề gặp sự cố. Ориона, Солнечная система, планета Земля, Евразийский континент, Россия, Московская область, деревня Кушелева, Средняя улица, 14. Я работаю, у меня дом и огород. Mau đi đi, thợ săn. Trải qua hàng loạt các rắc rối, người đàn ông cuối cùng cũng có thể đem số nước lên xe, nhưng sau khi trở về nhà, anh ta lại đổ hết số nước lọc vào trong bồn tắm. Cảnh thần kỳ sau đó đã xảy ra. Trong bồn tắm, vòng tay của cô gái phát ra ánh sáng xanh. Ngay sau đó chiếc vòng sử dụng siêu năng lực của nó, bắt đầu trị thương cho cô gái sắp chết. Vết thương của cô gái đã lành hoàn toàn. Xem ra chiếc vòng tay thần kỳ này như thể che giấu một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quả nhiên sau khi cô gái tỉnh dậy, bầu trời phát sinh dị tượng, Hai người ngoài hành tinh này đang ngồi uống rượu trên mặt trăng, không ngờ lại tình cờ phát hiện ra bí mật của trái đất. Trái đất đã ngả sang màu vàng, hóa ra nước trên trái đất đã xảy ra biến dị, toàn bộ biến thành bia nồng độ cao. Trái đất lần này loạn luôn rồi, thành phố nước Venice biến thành thành phố bia, mọi người chỉ có thể chèo thuyền trên bia. Nước trong nhà cũng đã biến thành bia tinh khiết, vậy thì cả đời này sẽ không thể rửa mặt. Suối nước nóng cũng nâng cấp thành suối bia. Nhìn biểu cảm hưởng thụ của đầu chọc, làm tôi muốn uống nước tắm của anh ta. Những người sống ở bờ biển bây giờ chỉ có thể lướt sóng trên biển bia nhưng cũng đừng quá lo lắng trong nước vẫn có cá mập. Thị trưởng đến con đập để kiểm tra, phát hiện đập bia sắp vỡ, cho nên vội ra lệnh mở cổng đập xả bia, xả đập. Điều này khiến những công dân mê bia ở hạ lưu vui như bắt được vàng, muốn uống bia thì múc vài can mang về nhà uống, muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Con cá voi này có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, đời này còn có thể bơi trong bia, chỉ là không biết bơi trong bia thì có say không. Chim cánh cụt ở Nam Cực cũng rất vui, xếp hàng nhảy xuống hồ bia, những con chim cánh cụt được tắm trong bia này chắc khá thích hợp để dùng làm bia cánh cụt. Xem ra sau khi nước trên trái đất biến thành bia, người sống trên trái đất đều rất vui. Chỉ là hai người ngoài hành tinh này có chút hoang mang. Huynh đệ,